đây <laughs> bộ đô nhưng ngừng ghê lỡ à Yeah. Dạ. Thì bên này ở đâu? Giờ má chủ thuê cũng phải là mới. Đó, phải phải, phải phải. Phải có cái thời tôi quý hả? Vâng. Ờ. Trường mấy mà cái thủy ở đó là một đó. Nói chung biệt cái đó không? Tại nó dạ. Không, sao chơi cứ đục đục cái lỗ phải trên đó. Là nó chơi của chơi nào không phải là. Không. chơi. Về về không về cắt trường mai thì đau với dạng vô. Nhà tôi dạ, nhà tôi cục cục mai có đau. với Nói chung là rồi ừ, ông thấy là nó làm cũng hay là sao là nó đặt bóng mình chậm hơn chú đúng điều đó là nguy hiểm cho nó pháo cho tâm lý nguy hiểm Đấy, nó lên đạn thôi. tôi vào hồi yêu thương mình cũng đến mình không diêu lại mình cùng nhau chụp chung một tấm hình lưu niệm đầu xuân có một tấm hình lưu niệm toàn bộ tất cả tầng vương với hoàng hương và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 Đúng, đúng Thảo không? Chắc là sao, sao Hãy chẳng nằm non mùa xuân 20 nữa hai đồng cái này có lấy là linh này nè mà mình bắt con nữa là không linh hồi nãy là con xì con già con già đấu đồng này rồi trên